chào tất cả anh em ở cái video này tôi ờ, muốn giới thiệu cho anh em về cái ờ, bộ tài xỉu mà bên tôi vừa mới ờ, tìm ra cho anh em cái cách chơi của cái bộ tài xỉu này nó hiệu quả nhất để cho anh em đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu ở bất kỳ những cái đấu trường nào hay là những cái sân chơi nào thì anh em đều có những cái tỷ lệ thắng Đấy, đều là có những cái tỷ lệ thắng và à, thứ hai nữa là nó có thể chống được máy phân âm và cái người nghe hồ tài xỉu thầy thợ nghe hồ tài xỉu nhá đó thì cái bộ hồ tài xỉu này bên tôi cho ra mắt anh em đặc biệt là những anh em nào làm tay cái này đó là cái bộ hồ tài xỉu nhích nhá đó là cái bộ hồ tài xỉu nhích và cái cách lắc của cái bộ hồ tài xỉu này tôi cũng chia sẻ luôn cho anh em ngay tại cái video này nhá thì cái bộ hồ tài xỉu nhích này khi mà anh em đi sân chơi anh em chỉ cần lắc cái bộ hồ tài xỉu này nó rất là nhẹ nhàng nhá đây là cái cách lắc nhích hồ tài xỉu của cái bộ hồ tài xỉu nhích đó nghe rất là vần đúng không anh em Đấy, nhưng mà nó đúng là sự thật nó là như vậy cái bộ hột tài xỉu nhích với cái cách lắc nhích hột nó đảm bảo cho anh em 7 80 phần trăm anh em sử dụng cái cách lắc này cộng với cái bộ hột tài xỉu nhích này mà bên tôi đã cho ra mắt anh em thì là anh em có tỷ lệ thắng rất là cao nhé là anh em đến sân chơi anh em chỉ cần nhích này thôi đấy thì là cái bộ hột này nó đã đi rồi nhé đấy đang xỉu lên tài đấy lên tài xuống xỉu nhé đó đúng không anh em nó rất là hiệu quả đấy thì trước khi vào test cho anh em đấy, thì tôi sẽ thử cho anh em cái tăng tích của cái bộ hồ tài xỉu này bộ hồ tài xỉu này đảm bảo với anh em luôn là 100% là không tăng nhé nước muối nổi đấy. dọi đèn thì uh, trong suốt Đây. Đây. Ông em rất là trong đó và cái cuối cùng nó chính là cái nam châm đó, nam châm đảm bảo với anh em luôn ăn thua trẻ hột nhé ăn thua trẻ hột luôn đó thì à, đến sân chơi anh em thử tất cả những cái tăng tích của cái bộ hột tài xỉu này rồi thì là anh em vào anh em chơi thì cái cách chơi của cái bộ tài xỉu này đó chính là cái cách lắc nhích hột tài xỉu Đấy, thì cái bộ hột tài xỉu này bên tôi đã làm nó tỷ lệ nó đi đều và cái phần trăm tỷ lệ của những cái chén phản thì nó rất là ít Đấy, rất là ít nên là anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc thì anh em mới thấy được cái hiệu quả Đấy, thì bây giờ tôi và tôi sẽ test cho anh em năm bảy chén anh em đến sân chơi anh em không phải lắc nhiều chỉ cần lắc nhích như vậy thôi nhá tài này Đấy, chén này thì 7 80 phần trăm nó về xỉu cho anh em nhé 145 này tiếp tục như vậy thì anh em cứ lắc này đấy thì à, nó sẽ giữ cho à nó sẽ lên tài xuống xỉu cho anh em rất là đều nhá đứng một chén xỉu này tài này xỉu này đấy nói chung là nó rất là hiệu quả cho anh em còn cái cách mà anh em có thể giữ được tài giữ xỉu của cái bộ tài xỉu nhích này bằng cái cách lắc nhích hột ấy thì là anh em cứ đến cơ sở Đấy, anh em mua cái bộ hột tài xỉu này thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em nhé hoặc là gửi về cho anh em thì uh, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em hoặc là, là gửi cho anh em cái video hướng dẫn cách lắc nhé thì video này tôi à, làm giới thiệu cho anh em cái cách lắc nhích hột tài xỉu của cái bộ tài xỉu nhích này bộ tài xỉu mới nhất bên tôi và 100% là không tang bao cho anh em cả trẻ hột đấy thì à, anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ tài xỉu nhích và rất là nhiều những cái bộ tài xỉu mà bên tôi đang có Đấy thì anh em cứ đến cơ sở anh em alo cho tôi qua số điện thoại trên màn hình vào cơ sở thì anh em ờ, có rất là nhiều những cái đồ chơi để cho anh em lựa chọn để về nó phù hợp với sân chơi của anh em nhé Đấy thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em